dặm xa người đến đây với mảnh đất này đâu biết con đường ngày mai ra sao nhưng tin số phận chẳng lẽ nào một ngày mưa đến một dòng suối đỏ làn sương trắng bay bên kia đồi cánh xanh lá biếc gần quê hương